cơ bản bên em có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái việc mà vẽ cái nhà như này rồi năm cái và năm trăm cái dạ. à, này nha là nên mình nha là thì cái này nó rất là đơn giản thôi mình quan trọng là mình phải thỏa mãn được cái quan trọng cái địa hình địa vật tại khu vực đấy thế nào mình thỏa mãn được không gian mình ra sao thì em về nữa À, hôm nay thì à, qua chỗ của sự Việt Nam thì bọn em có về để mà tiến hành ừ, khảo sát đánh giá cái vâng. phần phong thủy nói chung cho cái phần căn hộ của mình đấy dạ. các cái căn nhà của mình hôm nay đi cùng với em thì có anh Hà Tiến Hồ Bắc anh là chủ nhiệm và cũng được phần liên quan đến kiến trúc phong thủy của bên em thế này là kiến trúc sư bây giờ làm nó lỗi thời rồi làm cái nhà trên kia thì là nhà bên kiến trúc với cả bên phong thủy thì à, nó vừa là mang tính chất tình cảm và một thứ hai nữa là về cái thiết kế tất cả mọi cái làm ra để cho gia đình cho thuận lợi trong công việc làm ăn sau này thì à, đầu tiên thì à, em có đầy đủ các phần thông tin về các cái tuổi năm tháng ngày tuyển sinh cũng như là cái phần à, diện tích vâng. và cái ý tưởng và cái mong muốn về công năng của cái nội dung của anh chị vâng. thì bước thứ hai thì bên em cũng đã có cái có cái cái tư duy cơ bản về cái mảnh đất này thì đã có cái tọa độ của nó vâng. thì chút nữa thì em cần phải khảo sát thực tế vâng. sau đó sau khi mà khảo sát thực tế xong thì em sẽ đánh giá năm yếu tố loại đó trước hết mình sẽ đánh giá xem là cái ờ, địa mạch ờ, long mạch và thủy mạch tức là mình nói đến cái trách vận ở khu vực này như thế nào sau đó thì mình sẽ đánh giá tiếp đến cái ờ, địa hình địa vật như vậy thì cái năm xây dựng và thời điểm xây dựng mình tính toán nó lúc nào rồi mình đánh giá đến cái tuổi hợp long tức vâng. là cái cái tính kết hợp của thành viên trong gia đình như thế nào và vận khí của trái đất ra sao vâng tất cả yếu tố ngoại khí đánh giá xong thì mình sẽ bàn đến cái phần nội khí tức là cái việc mà bố trí cái công năng ở trong nhà như thế nào à. thì em muốn là anh sẽ thực hiện một cái bản vẽ tức là mình sẽ thực hiện cái bản vẽ bằng giấy tức là mình viết thôi không cần phải vẽ à. về bên em sẽ đưa cái, cái cái cái mong muốn của anh trở thành cái cái, cái hiện thực để à. mà mình sẽ có được một cái không gian nhà làm sao nó đẹp mà kiến trúc hài hòa về yếu tố công thủy và nó thuận lợi trong quá trình mà mình công năng về sinh hoạt và mình sử dụng thì sau khi bên em khảo sát xong thì trong vòng 3 ngày thì bên em sẽ gửi lại cho anh cái ngày đổ thổ ngày đổ mặt bằng dạ. Dạ. sau đó thì trong vòng khoảng từ 5 ngày đến tối đa là 7 ngày thì bên em sẽ gửi lại cho anh cái mặt bằng concept đầu tiên dạ. khi mình gửi lại concept thì giả sử như thế này chẳng hạn à, thì một cái concept này thì à, bên em sẽ sau khi mà anh có các bạn bằng đấy xong thì anh sẽ bàn bạc với cả gia đình vâng. sau đó mình sẽ thống nhất ờ, để mình điều chỉnh trên concept đó vâng. khi đạt được cái yêu cầu thì bên em sẽ ờ, triển khai ra hồ sơ phong thủy và vâng. bên em sẽ dựng các cái phối cảnh và đổi màu cũng như là làm các mặt bằng để mô phỏng kỹ lưỡng hơn các cái vấn đề liên quan đến nghi thức nghi lễ rồi các cái ờ, phần liên quan đến ờ, động thổ thì bọn dạ. em sẽ gửi cho anh các cái phần văn lễ à. phần chuẩn bị à. tốt nhất là toàn bộ gia đình tự làm và em hướng dẫn chi tiết để à. thể tự làm à. tất cả phần nghi thức đó à. bên em sẽ bám sát được quá trình thi công của anh từ khi mà anh ờ, động thổ đến khi anh nhập trạch và cũng Việt Nam đã trao đổi với anh về toàn bộ cái cam kết về chất lượng của bên em trong quá trình bảo hành cũng như là đồng hành cùng với các anh trong quá trình mà xây dựng cơ bản bên em có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái việc mà vẽ cái nhà như này rồi năm vẽ khoảng năm trăm cái nên dạ. là nhà là nên mình nhà là thì cái này nó rất là đơn giản thôi mình quan trọng là mình phải thỏa mãn được cái quan trọng là cái địa hình địa vật tại khu vực đấy thế nào mình thỏa mãn được không gian nó ra sao